Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ Đồng Nai, IEC cháy đến Sài Gòn, Lý Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, ai sẽ bị dính đây? Tại Đồng Nai, vì dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch của IEC mà có đến 35 người đã dính đến pháp luật. Trong đó có 4 nhân vật đầu tỉnh và đầu ngành của tỉnh như cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ. Nói chung, bàn tay đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kéo đổ lãnh đạo cao nhất của tỉnh và theo sau đó giám đốc các sở liên quan. Điều này cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hối lộ cá nhân mà hối lộ cả hệ thống. Bà giải từ trên xuống dưới và tất nhiên bí thư và chủ tịch tỉnh là ăn đậm nhất rồi họ chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ và giao thầu. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy bà đã lên kế hoạch thực hiện hành động đưa hối lộ rất có hệ thống. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch của IC. Trong một bộ máy của tỉnh, bà Nhàn đã hối lộ từ bí thư cho đến chủ tịch tỉnh, thì giám đốc sở không thể không ăn. Nếu không ăn thì rất có thể sẽ phải bị loại ra khỏi ekip này. Cho nên khó có ai thoát được móng vuốt của nữ doanh nhân này một khi bà đã ra tay. Ở cấp sở, giám đốc luôn phải thực hiện mệnh lệnh của chủ tịch, mà chủ tịch thì lại được mua. Vậy giám đốc sở y tế thoát đường nào đây? Cứ ngỡ ông Trọng cho đánh IC tại Đồng Nai xong thì ông sẽ đem quân ra Quảng Ninh đánh tiếp. Bởi tại Quảng Ninh, IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã có gói thầu thiết bị y tế với Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Thời ông Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Tuy nhiên, đánh IC tại Đồng Nai vừa xong thì ông Trọng đã cho đánh vào Sài Gòn, nơi có nhiều quan chức gộc đang thách thức lò của ông Trọng. Đây là hình ảnh Đồng Nai cả bí thư và chủ tịch tỉnh đều dính bả của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nên đã cho thanh tra giả soát Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các dự án gói thầu mua sắm trang thiết bị ở các cơ sở giáo dục liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC. Thành phố Hồ Chí Minh có 91 cơ sở giáo dục có gói thầu dự án liên quan đến IC. Các dự án gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị do IC và các đơn vị thành viên thực hiện tại những cơ sở giáo dục này trong giai đoạn 2011-2022. Giai đoạn này trải dài qua bốn đời bí thư đó là Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Nên. Giai đoạn này cũng trải qua ba đời chủ tịch đó là ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong và Phan Văn Mãi. Trong lòng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều ông nhọt. Ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông nên đại phẫu bộ máy này không biết ông Nguyễn Văn Nên tự xử lý nội bộ đi đến đâu. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng không đưa thanh tra từ Trung ương vào mà để cho chính quyền của thành phố tự xử lý. Không biết ông Nguyễn Văn Nên có dám làm mạnh tay hay không đây? Bởi vì thế lực các quan chức tại thành phố này là những gốc cây cổ thụ, chứ không phải là những thanh củi thông thường khác. Đây là bài toán khó cho Nguyễn Văn Nên. Tại Đồng Nai, IC đã kéo đổ cựu bí thư cựu chủ tịch tỉnh và cựu giám đốc sở, mà thói quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là dùng tiền giải từ người đứng đầu đến giám đốc các sở. Tại thành phố Hồ Chí Minh là sở giáo dục. Câu hỏi lần này là liệu IC có liên quan đến cựu bí thư và cựu chủ tịch thành phố này hay không? Và nếu có liên quan thật thì ông Nguyễn Văn Nên có dám mạnh tay hay không? Hiện nay đã có hai bí thư có thể sẽ liên quan đến trách nhiệm là ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Đinh La Thăng thì đã vào tù mất rồi. Đây là hình ảnh vụ IC đã lan đến tận Sài Gòn. Giả sử cả ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân đều dính đến IC thì làm sao ông Nguyễn Văn Nên dám động tay đến hai ông này đây? Đó là vấn đề nan giải cho ông Nên. Ngoài ra, một cựu chủ tịch thành phố khác cũng là nhân vật khó mà chạm đến, đó chính là Lê Hoàng Quân, còn ông Nguyễn Thành Phong thì bị kỷ luật. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều cá gọc, vì thế nếu quăng lưới không đủ chắc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 không phải đến bây giờ Bộ Công an mới làm mà từ năm 2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức bốc thăm để tiến hành kiểm tra mức độ trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, kết quả thì chẳng có ai thiếu trung thực hay có tài sản bất mình cả. Đây là hình ảnh Hà Nội đã từng có trò hề bốc thăm để kiểm tra. Điều nực cười là rất nhiều quan chức chính quyền dù chỉ có đồng lương chết đói vẫn nuôi được con du học với chi phí cả trăm ngàn đô la tại nước ngoài. Nhưng khi bốc thăm và bị kiểm tra thì chẳng ai có tài sản bất mình. Việc làm này không thuyết phục được ai, không ai tin quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là trong sạch cả. Bởi nếu họ trong sạch thì tiền đâu họ có thể tiêu xài xa xỉ đến thế. Bởi nếu họ trong sạch thì chỉ có thể ở nhà thuê chứ đừng nói đến những căn biệt phủ hoặc những căn nhà hoành tráng tại các vị trí đắc địa có giá trị hàng triệu USD. Được biết, từ năm 2009 đến năm 2021, bộ máy chính trị, bộ máy công quyền tại Hà Nội không phát hiện vụ tham nhũng nào. Tuy nhiên sau đó thiếu Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bị khởi tố, bị truy tố, bị toán phạt tù rồi bỏ ra tới 25 tỷ để được giảm án 3 năm tù giam. Mức lương của ông Trung chỉ vào khoảng 600 đô la mỗi tháng mà ông có thể bỏ ra cả triệu đô để mua 3 năm tù thì biết tiền đó ở đâu ra. Vào ngày 1 tháng 12, Bộ Công an cho biết thanh tra bộ này vừa công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của 14 người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an vào năm 2022. Đây là hình ảnh Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã từng diễn vở kịch bốc thăm trước đây. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8726 ngày 21 tháng 11 phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Bộ Công an vào năm 2022. Sau đó, chiều ngày 30 tháng 11, Trung tướng Trần Đức Tuấn, tránh thanh tra Bộ Công an, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của Bộ Công an, đã chủ trì hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an vào năm 2022. Sau 14 lần bốc thăm, chọn ra được 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an để tiến hành kiểm tra xác minh tài sản thu nhập. Tổ xác minh tài sản thu nhập sẽ bao gồm 7 người do Thượng tá Bùi Gia Cường, trưởng phòng chống tham nhũng, thanh tra Bộ Công an làm tổ trưởng. Bộ Công an vốn là nơi có tai tiếng tham nhũng nhiều nhất trong cả nước. Từ cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra đến công an khu vực đều rất biết làm kinh tế một cách bất hợp pháp. Công an giao thông thì mãi lộ lộ móc túi người dân. Cảnh sát điều tra thì không ít người dính đến tội phạm như vụ án Nam Cam trước đây và vụ án 10 thường mới đây ở An Giang. Và cảnh sát khu vực thì bảo kê cho các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, quán bar, vân vân. Đây là hình ảnh liệu cho hề có diễn ra ở Bộ Công an hay không. Có người cho rằng việc làm của Bộ Công an lần này chẳng khác nào Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước đây đã từng làm. Cũng chỉ cho có lệ và không phát hiện được gì. Nhiều người thì lại kết luận Đảng Cộng sản vẽ ra trò bốc thăm và thanh tra này chỉ là cách mị dân. Họ muốn cho dân biết rằng Đảng cũng đang làm mọi cách để chống tham nhũng đấy. Tuy nhiên, hiệu quả thì vẫn là con số 0 tròn chỉnh. Ông Nguyễn Phú Trọng từng hô hào chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng vì thực tế các cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng để đưa ra kết luận rằng huề cả làng mà thôi. Có những bạn đọc của Thời báo chấm cho ý kiến rằng có khi ông Tô Lâm dùng công cụ này để triệt hạ một số kẻ không biết phục tùng trong bộ công an của ông. Ý kiến này cũng là một góc nhìn, biết đâu đây cũng là công cụ để triệt hạ đối thủ của ông Tô Lâm thì sao? Đúng hay sai thì chúng ta hãy cùng đợi thêm thời gian nữa.